và bộ hột này thì hoàn toàn không tang em bao cho các bác ăn thua trẻ hột cũng không có gì bên trong hết sau đây em sẽ lắc thử cho các bác một vài chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 73 lắc mạnh lên tài lắc nhẹ xuống xỉu này nhé đây bây giờ em sẽ lắc nhẹ để cho nó xuống xỉu này đó lắc nhẹ xuống xỉu bây giờ em lắc mạnh lên tài này đó lên tài xuống xỉu đó lên tài được chưa ạ bây giờ em sẽ lắc để giữ được tài giữ được xỉu này bây giờ đang tài đúng không ạ tài tiếp này tài tiếp này tài tiếp này đó bây giờ em lắc nhẹ để cho nó xuống xỉu này đó xuống xỉu xỉu tiếp